Giới thiệu về quảng cáo trả tiền theo click chuột, gọi tắt là CPC. Quảng cáo trả tiền theo click chuột là một dịch vụ hợp tác giữa Lửa Việt và PC Corp cho phép bạn quảng cáo trực tiếp với 25 triệu độc giả thông qua hệ thống 40 website hàng đầu tại Việt Nam. Bạn chỉ trả tiền khi người dùng nó chuột về quảng cáo và bắt đầu thì từ khoảng 1.500 đồng trong một click thay vì bạn phải trả chi phí cố định hàng tháng. Hệ thống website quy mô, quy mô lớn lớn nhất Việt Nam và hiện nay đang trải rộng với nhu cầu các hành ngành nghề, dịch vụ và cũng như là mọi đối tượng giới tính và cho phép bạn tạo ra các mẫu quảng cáo phù hợp với mục tiêu và doanh nghiệp của bạn. Tin tức sự kiện như các báo điện tử dân trí.com.vn, báo người lao động, báo mới, tin tức giải trí như các trang Mambo, Soha, sàn nhẹ nhà, Lip.vn, các trang doanh nhân như Cà phê F, VN Economy, diễn đàn doanh nghiệp, các trang thương mại điện tử như Rồng Bay, Án Bạc, Mua Rẻ, Mua Chung và cổng thanh toán điện tử Soha bay, Ra Vặt 123, Soco Network, và Forum như linh 2, F319, TTVN, OI, VN Zoom, gia đình như à, family gia đình.net vn sức khỏe và đời sống các trang thanh thiếu niên như kênh 14 sốc vui sốc nhí một số website khác và chuyên về ô tô như autopro.com.vn chuyên về bất động sản như lan cà phê app vn bất động sản hồng bay chuyên gia đánh giá về công nghệ như genki vcworld com vn tại sao lại phải chọn chúng tôi với triết lý kinh doanh, tại sao phải luôn mờ khi bạn có thể tỏa sáng? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các giải pháp tiếp thị hiệu quả và chi phí thấp nhất, tối ưu hóa các quảng cáo theo các nhu cầu, theo các phân khúc của người dùng, theo các website, tính năng hướng người dùng, tối ưu hóa theo địa phương, vùng miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đến tận các tận tỉnh, th tỉnh thành, giúp cho bạn mang các quảng cáo đến các khách hàng với tiềm năng gần nhất. Linh động thay đổi cập nhật tức thì các mẫu quảng cáo của bạn trên toàn hệ thống quảng cáo thống kê báo cáo rõ ràng số người xem số người biết đến quảng cáo số người biết đến quảng cáo loại bỏ các quảng cáo không cần thiết để tiết kiệm hiệu quả và chi phí cho bạn hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn cụ thể lửa việc tỏa sáng lửa việc tại sao phải luôn mờ khi bạn có thể tỏa sáng Sale Dips Nguyễn Phú Quý số di động 093 2525 088 địa chỉ email phú quý a cộng lửa việt hoo vn địa chỉ yahoo phú quý lv sky phú quý lv sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn về các trang uh, của phần mềm ad market và cũng như là sự hợp tác với lửa việt hiện tại thì uh, à, VC chỉ mở văn phòng ở toàn hà nội và lỡ Việt là đẩy lên hàng đầu đầu tiên của WC Cup tại miền Nam à, sau khi các bạn xem một thông qua các tạo các tài khoản thông qua các hệ thống đại lý của chúng tôi lửa việt thì chúng tôi sẽ tạo trong các tài khoản và các bạn có thể tự mình vào đó để đăng tải các thông tin quảng cáo của bạn trên ờ, trên các website sau đây tôi xin đăng nhập cái tài khoản demo của tôi hiện tại là tôi đã đăng bốn cái bốn mẫu trước bây giờ tôi sẽ tạo lại từ đầu bấm vào tạo quảng cáo copy quảng cáo chúng ta có thể lựa lại các mẫu quảng cáo trước đó ta đã, đăng tin hoặc không chúng ta sẽ tự đặt lại mẫu quảng cáo của chúng ta địa chỉ website chúng ta cần họ hướng tới chẳng hạn như website lửa, lửa việt ho vn tiêu đề chúng ta có thể đặt quảng cáo tiêu đề phù hợp với chúng ta nội dung thì chúng ta có thể ghi vô nội dung lưu ý là nội dung các bạn chỉ được đánh tối đa là 90 ký tự cho nên là chúng ta cần phải rút gọn câu văn làm sao cho dễ khách khán thính giả hoặc độc giả cảm thấy dễ hiểu và họ sẽ tìm hiểu trên sai của chúng ta chẳng hạn như chúng tôi đặt là CPC quảng cáo hiệu quả chỉ với 3 triệu đồng một tài khoản bạn có ngay Ờ, mẫu quay bạn, có thể là quảng cáo trên 40 website sau khi chúng tôi đặt rồi ta sẽ lấy một cái uh, biểu tượng nào đó ok bây giờ chúng ta bấm tiếp tục đối tượng quảng cáo chúng ta có thể phân vào các phân khúc của gì của thị trường chúng ta đánh toàn quốc hoặc miền bắc miền trung miền nam và thậm chí chúng ta có thể đánh tại chỗ nào đó chẳng hạn như những nơi chúng ta đang ở tôi đang ở thành phố hồ chí minh thì tôi bấm vào thành phố hồ chí minh hoặc đối tượng của tôi ở ngoài đà lạt tôi có thể bấm vào đà lạt hoặc à, không tôi có thể bấm vào thành phố Đà Nẵng nhóm đối tượng ở đây chúng ta có thể ở đây trang web cho chúng ta có thể là phân theo hai nhóm đối tượng một chúng ta có thể là theo thị trường những công lĩnh vực nào mà mình quan tâm là các khách đối tượng khách hàng quan tâm hoặc chúng ta đã đánh vào website thì ở đây tôi chọn nhóm đối tượng là công nghệ thông thương mại và công nghiệp và công nghệ và khoa học hoặc chúng ta lấy ra nhà cửa lao động khi mà chúng ta bấm vào thì uh, hệ thống sẽ thống kê cho chúng ta thấy có khoảng 2 triệu 021 ngàn 047 người dùng ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thuộc các nhóm đối tượng công nghệ, khoa học, thương mại và công nghiệp, nhà cửa, nội thất, vườn, lao động, việc làm và tuyển dụng là độc giả của website dân trí.com.vn, afamily.vn, cafef.vn, kênh14.vn và án bạc.com, mua rẻ.vn, rồng bay.com, vn economy.vn, diễn đàn doanh nghiệp.com.vn và genkey.vn. Hoặc không các bạn không cần thiết phải bấm trên đây. Chúng ta nếu như nó chúng ta không cần thiết bấm trên đây chúng ta có thể là dựa trên đây cũng được chúng ta có thể là chọn trực tiếp trên đây chẳng hạn như trang của tôi có thể là trên A family chỉ là doanh nghiệp hoặc là ở các trang chú trang bên thời trang giải trí án bạc thì có thời trang hàng hiệu vân vân ở đây chúng ta có thể đánh thêm cơ hội giao thương vân vân và vân vân sau đó là đây là web thống kê của chúng ta nếu như chúng ta ấn vào này thì sẽ có 3 triệu 820 ngàn 144 người dùng là độc giả của các website A Family, Cà phê F, kênh 14.vn, án bà chấm cơm mua rẻ.vn sau đó chúng ta muốn tiếp tục thì hệ thống có báo chúng ta là à, chiến dịch quảng cáo chúng ta chúng ta sẽ tạo một cái chiến dịch quảng cáo chẳng hạn như đây tôi đánh là CPC giá rẻ cực kỳ dành cho doanh nghiệp à, sau khi đó nó sẽ thảo chúng ta ngân sách chúng ta sẽ đánh theo quảng cáo theo mỗi ngày hay là toàn chiến dịch toàn chiến mỗi ngày thì mỗi ngày chúng ta sẽ chi bao nhiêu tiền chẳng hạn như mỗi ngày chúng ta chi là 500 ngàn thì sắp xỉ là 303 con lít chuột trên thống kê khoảng 3 triệu 820 độc giả này trong một ngày à, chúng ta hãy đến điều tài chiến dịch